Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở với Đức Chúa Trời Và ngôi lời là Đức Chúa Trời Từ ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời Muôn vật đều do Ngài tạo dựng Không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài Trong Ngài có sự sống Sự sống là ánh sáng cho loài người Ánh sáng soi trong bóng tối Nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng